nhưng mà họ có hát hay nên đâu phải ước mơ là được ngay nhiều ước muốn không có gì là sai nhưng mà cố chấp quá nên thành đã ăn hại thích kết bạn nhưng mà lại tính toán chơi như vậy bạn thân mấy cũng toàn chung một lớp thì mình phải đàng hoàng cùng nhau đoàn kết là bé khỏe bé ngoan con trai mà bài đặt giận hờn có đôi khi buồn buồn the